kiến sư thúc Các vị sư huynh a di đà phật Nếu không phải vì diệt nước của nước đại lý Thì chính thuần tôi tuyệt đối không dám làm phiền các sư thúc Bởi vì hộ pháp dương khu ma trí của nước thổ phạt Thống lãnh mấy chục phan tăng cao thủ Đến nước đại lý để gây sự Tôi nghĩ mục đích của ông ấy chính là chọc tức thiên long tự Thiên Long Tự là căn cơ của đại lý. Nếu giữ không được thiên long tự, thì dương triều của đại lý cũng giữ không được. Sư huynh, giữ võ công của thiên long tự chúng ta, không lẽ là sợ đại luân minh dương nói sao hả? Nghe nói võ công của ông ấy rất cao siêu, hơn nữa còn tinh thông thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Sư thúc, gần đây ông ấy còn luyện thành quá diễm đao, cử thế vô song nữa. Ừ. Có thể luyện được 72 tuyệt kỹ của Thiếu lầm Quả nhiên là gió học kỳ tài từ xưa tới nay Chỉ cần vô tướng kiếp chỉ Là có thể tranh đua cao thấp Với nhất dương chỉ của chúng ta rồi Xem chừng như vậy thì người đó là cường địch của chúng ta Sư thúc, lục mạch thần kiếm của chúng ta cũng là võ công chí thượng vô song. Đúng vậy. Vậy thì người nào ở trong các người đã luyện thành lục mạch thần kiếm hả? Sư thúc, bốn đệ tử của chúng tôi mỗi người chỉ luyện được một mạch. Cho dù có thêm vào, chẳng qua cũng chỉ có ngũ mạch mà thôi. Sư thúc, Tôi cũng có luyện qua nhất dương chỉ Không biết có thể thêm vào cho đủ số lục mạch hay không Miễn cưỡng gom cho đủ lục mạch Nhưng mà cuộc chiến này rất là nguy hiểm Nếu như Cả hai bên đều bị thương Hoàng huynh của cháu lại đang ẩn thân Thì quốc sự sẽ do ai chủ trì Sư đệ, huynh có cách giải quyết để có thể truyền ngôi cho thái tử. Đoàn dự tính tình hiếu động Bây giờ không biết nó ở đâu Tôi đã có phái tứ đại hộ vệ để đi tìm nó rồi Đuổi theo Đuổi theo Đuổi theo Đuổi theo Đuổi lại Đuổi lại Đuổi theo Đuổi theo xuống theo thế đâu anh đừng cứu kia lại cứu kia xuống lại nha không được chạy nha xuống đây đường theo chạy đâu đuổi theo đuổi theo đường bỏ đi con chuột chạy mất đâu đâu đây đường theo đường đuổi lại đuổi theo đuổi theo Nói cái gì là vô lượng kiếm Không có chút đồ lượng nào cả Mới nhìn kiếm hồ cùng Đã đòi giết chết người rồi Đúng rồi, đúng rồi Bên kia kìa, nhanh lên, nhanh lên Đuổi theo Chạy đi, đúng rồi Đuổi theo, đuổi theo Đừng lại, đừng lại Chạy không được chạy ờ, ờ, Đừng lại, đừng lại ờ. Đừng lại Nè, tiếng gì vậy? Tiếng kia của mảnh cô chu cấp đó Dạng độc chi dương lại xuất hiện nữa Tốt hơn chúng ta đừng đuổi theo Cứ để đằng kia Ugh. Có nhìn thấy tiểu tử kia không hả Đêm qua rõ ràng đi qua chỗ này Bây giờ không thấy đâu cả Không lẽ đã bị chu cáp ăn thịt rồi Nếu gặp chu cáp Chỉ đúng độc mà chết thôi Tại sao không thấy thi hài Nhưng đừng phải tìm được nó Dạ yeah! Dạ! À, sao đều quá vậy không lẽ là nàng tiên Thằng tiên à Tỷ tỷ à Cứu tôi với đi Cứu tôi với đi Lăng ba di bộ Bộ pháp của thằng tiên là do tỷ tỷ để lại Chắc chắn là hư ảo vô cùng Ta tuy rằng không biết võ công Nhưng học để mà chạy trốn kẻ thù Cũng là một điều tốt chứ Cảm ơn thần tiên ân điển Cảm ơn người xông vào kiếm hộ cùng Ăn à, cướp bí mật của chúng ta Muốn trốn hả Không dễ dàng đâu à, Sao các người không nói lẽ phải gì cả Ta chẳng qua theo người ta cho vui thôi Chú đại ca Cứu tôi với Oh, Đừng có đuổi theo Cô hoàng tử ra sao Hoàng tử à Hoàng tử sao hả à, Hoàng tử hả à, Hoàng tử nóng quá à, à Ta trúng độc rồi Vô hoàng tử về trước Dạ, dạ. Nghe đi, Các ngươi về bấm lại với hoàng thượng Đoàn dự đang được các vị đại sư điều trị ở Thiên Long Tự Mong hoàng thượng an tâm Về mau đi Dạ vương gia Tam vị sư huynh Dự nhi bây giờ ra thế nào Hình như cháu nó đã học Khắp công đại pháp Khắp công đại pháp Đoàn dự con đã gặp được tinh thục lão quái Đinh Xuân Thu à Hả Đinh Xuân Thu ừ, Cô đâu biết ông là ai đâu chứ <laughs> Kỳ lạ thật à ừ, Tại sao trong thân thể cháu ông có nội lực kỳ lạ vậy hả Sư thúc Tiên <coughs> chuông báo động Chúng ta hãy trừ cường địch trước Sau đó trị liệu cho cháu đoàn dự sau Dự nhiên còn phải lánh mặt một chút đi Cô ở lại đây Đại tượng phù Đâu có gì mà phải lặng tánh chứ hả ừ, Có chí khí Chút nữa cháu núp ở dưới bàn Phật nha Sư thúc Chúng ta chuẩn bị nghênh chiến Được chi bảo của Thiên Long Tự Kiếm phổ của lục mạch thần kiếm Cũng là võ công bí truyền của đoàn thị đại lý Bây giờ ta trao nó lại cho cháu uhm, Chút nữa khi mà mọi người giao đấu Cháu có thể nhìn theo kiếm phổ mà tham khảo Kiếm phổ này tuyệt đối không truyền cho người ngoài Nếu cần thiết thà rằng quỷ diệt nó đi Cũng đừng để nó lọt vào tay của người khác Minh Dương giá lầm Lão nạp không thể nghinh đón Minh Dương tha lỗi Ngoài danh thiên lộc Tiểu tăng ngưỡng mộ từ lâu Hôm nay nhìn thấy vẻ trang nghiêm Thật là vinh hạnh Mời Minh Dương ngồi Để lão nạp giới thiệu với các vị Hai vị này là sư đệ của lão Bổn tướng Bổn sâm con vị này là bổn quan Ờ à, Vị này chắc là dương gia họ đoàn Mắt Minh Dương thật sang Tại hạ chính là đoàn chính thuật Còn đây là Sư thúc của tôi Khô Vinh Đại Sư Hữu thường vô thường Sông thủ cô nhìn Nam Bắc Tây Đông Phi thật phi giả Đại luân Minh Dương Tinh thật bác học Quá danh bất hư truyền không biết xa xôi đến đây Có Phật lý nào cần phải chỉ dạy Không dám Bởi vì năm xưa Tiểu Tăng cùng với tiên sinh Mộ Dung Bàn về võ công đương thời Mộ Dung tiên sinh Đối với lục mạch thần kiếm quý tự Khen không ngớt lời Cho là võ học thượng thừa của võ lâm Cảm ơn sự ưu ái của mộ dung tiên sinh Nhưng mộ dung tiên sinh đã qua đời Tiểu Tăng vì lòng tri kỷ Muốn mượn kinh giác quy tự Để mà đốt trước phần mộ của mộ dung tiên sinh Minh Dương Lời yêu cầu đó của ông Quả thật là phi lý vô cùng Tiểu ta có điều kiện trao đổi Ta có thể dùng 72 tự kỷ của chùa Thiếu Lâm để mà trao đổi à, Bí kíp 72 tự kỷ Đúng vậy Võ công của Thiếu Lâm không truyền ra ngoài Hơn nữa tăng lửa trong chùa chưa chắc gì được truyền Vậy tại sao Minh Dương lại có bí kíp? Chắc Dương gia đã từng nghe qua Mộ dung của tôi chuyên sử dụng phép gậy ông đập lưng ông Hơn nữa, mộ dung tiên sinh Đương nhiên là biết hết các triết học trong võ lâm Thì ra ông ấy chỉ thiếu có lục mạch thần kiếm mà Cho nên, yêu cầu quý tự hãy dễ dãi 72 tuyệt kỹ của thiếu lâm Đương nhiên có thể so sánh với lục mạch thần kiếm Các ông không thiệt thòi đâu Chúng tôi làm sao biết được 72 tự kỷ đó Là thật hay giả Một trong các tuyệt kỹ là vô tướng kiếp chỉ Tương đương với nhất dương chỉ của đại lý Có thể so tài với tiểu tam hay không Thôi!

ông đã đi về hướng Tây Bắc Tôi nghĩ ông không có về thổ phạt nhanh như vậy đâu Chúng ta hãy tìm cách cứu đoàn dự Hắn chỉ muốn lấy kiếm phổ Tôi nghĩ vào lúc này Hắn không dám làm gì dự nhi đâu Hoàng tử không có biết võ công Tại sao lại biết sử dụng lục mạch thần kiếm vậy hả Dự nhi phước lớn mạng lớn Tôi cũng không biết Có sự gặp gỡ kỳ lạ nào không Không ngờ ngươi tuổi trẻ như vậy Là học được lục mạch thần kiếm Bây giờ ngươi đã đốt kiếm phổ rồi Thì hãy ngoan ngoãn chép lại kiếm phổ cho ta Nếu không ta sẽ giết ngươi Lục mạch thần kiếm Là tuyệt kỹ bất truyền của thiên long cường chúng tôi mà Đừng có nói là tôi không biết Cho dù tôi biết tôi cũng không giết ông biết đâu Ah! <laughs> Mm-hmm. lần này không thể hoàn thành tâm nguyện Đốt lục mà thần kiếm Trước phần mộ của lệnh tôn thần tức chết đi Minh Dương đừng có nên ấy náy làm gì Tin tưởng rằng Minh Dương lần này đoạt kiếm phổ Chắc không đơn thuần vì gia phụ đâu <laughs> Mộ dung công tử quả là tri kỷ của lão nạp Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm lại gã thanh niên kia Một hắn chép kiếm phổ ra Nếu như hắn không chịu Chỉ còn cách đốt hắn trước phần mộ của lệnh tôn Chỉ như vậy mà thôi Nếu mà làm như vậy Lục mạch thần kiếm sẽ vĩnh viễn bị tất truyền Làm như vậy tuy rằng đáng tiếc thật Nhưng mà lão nạp muốn hoàn thành cái việc này trước Có thể theo lời hứa của lệnh tôn có thể đọc bí kíp võ lâm trong một tháng tại nơi chứa bí kíp của nhà mộ dung <laughs> ờ à nè gần đây có thu hoạch gì không thu hoạch được chút ít thôi dạo này tôi đã được thể yến công của đảo đào hoa và được địa quả công của xích diệm động nam mộ dung xưa nay tự xưng dùng gậy ông đập lưng ông quá nhiên lợi hại Võ công bí kiếm hay danh tiếng ở tình chúng giang hồ Cậu đã có đủ hết Điều đáng tiếc Chúng ta chưa có lục mạch thần kiếm Dịch chân kinh Và hàng long thập bát dưỡng Ba món tuyệt kỳ đó Lão nạp sẽ tận lực hoàn thành tâm nguyện của cậu Nè Hai quyển bí kíp gần đây cậu tìm được Có thể cho lão nạp xem không không sao đâu Tôi đã có căn dặn tỳ nữ đến chỗ biểu muội tôi rồi Biểu ca Em đây A Châu nè Công tử nhà em kêu em hỏi chị Hai quyển bí Kiếp kia đã chép xong chưa Chép xong rồi Tại sao anh không tự mình tới lấy chứ Công tử tôi Dạo này ngoài việc luyện công ra Thường triệu tập bộ hạ vào Đóng cửa lại bàn bạc à, Anh ấy vẫn không quyền việc phục quốc Chị chỉ sợ anh ấy kiệt sức thôi Dạo này ảnh ăn uống được không? Ảnh à, gần đây quên ăn quên ngủ đó ừ. Làm như vậy có lợi gì chứ? Em sáng khuyên anh hãy nghĩ lại nha Dạ ừ. Trách nhiệm của tổ tiên giao lại cho anh thật là quá nặng nề Tỷ tỷ thân viên à Nè dạ. Thanh niên cuồng to gan Tại sao dám vào mạng đại sân Trang Người có biết không Người đàn ông nào vào đây cũng đều bị giết hết Ê, hồi nãy người gọi ta là gì Ờ tôi ờ, Tiểu thơ à Tôi bị người ta đuổi giết mà Cho nên chạy vào đây lặn trốn mà thôi Ê tỷ tỷ à Xem ra công tử không phải là người xấu Tha cho cậu đi Tiểu thơ Phu nhân đã căn dặn Bất cứ người đàn ông nào chạy vào đây đều phải giết chết để làm phân bón cày Ê, thím Thụy à, phu nhân không có ở đây, hay thím hãy tha cho ảnh đi. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Hừm. Nếu mà phu nhân quở trách ta, ta làm sao gánh giác nổi? À, mọi chuyện để tôi lãnh cho. Tiểu thơ, thái công tử đi đi. Hừm. Đi. Ờ, ờ à, ờ, nè, đi đi À. đi. Thank you. Dạ cơ Biểu muội hai cuốn biết kiếp võ công này do biểu ca và khu mà trí trao đổi với nhau muội đã chép ra phó bản dùng biểu ca chưa Biểu ca Tất cả bí kíp của võ lâm anh đã có Cần nhiều để làm gì chứ Bí kíp võ công cao nhất là hàng long thập bát trưởng Và lục mạch thần kiếm Biểu ca chưa có được Biểu ca Quan trọng của võ công là hợp nhất Nếu như quá phức tạp Dễ bị tàu quá nhập ma lắm Huynh muốn hiệu lệnh võ lâm Thì phải dành hết biết kiếp võ công của các môn phái chứ Biểu ca Với địa vị trong võ lâm của mộ dung thế già Anh đã được mọi người tôn vinh rồi Anh còn chưa cảm thấy đủ à đó là thành kiến của phụ nữ Đại trưởng phu nhất định phải làm những chuyện lớn Còn hưởng phúc hả Đó chỉ là cách của người tâm thường Biểu ca Em chỉ sợ anh quá cực nhọc thôi À chén sâm đã nguội rồi Anh uống đi Ai đó à, à, à, à, à ra đây à, Người lén lút như vậy làm gì à, à, à, Tiểu thơ à Thì ra lại là anh nữa Hắn là ai vậy À Anh nói đang bị người ta tìm giết Tới đây để trốn đó <laughs> Bị người truy sát Cũng là người Đêm qua ta thả người rồi Lại đến tìm chết Tiểu thơ à Lần này tôi nhất định phải giết hắn Đi Khoan đã Ngươi bị người nào đuổi giết Nếu mà ngươi nói ra sự thật Thì ta sẽ tha cho ngươi Ờ ừ, ừ, ừ, Tôi bị tên Lạc Ma đuổi giết Không gạt công tử đâu <laughs> Biểu muội Dù sao giường trà của biểu muội không có người săn sóc Tôi cứ để cho hắn săn sóc cây kiện Nếu như hoa trà nở không đẹp Giết hắn cũng không muộn mà Dạ được biểu ca à, Mà tại sao anh hiền từ quá vậy Ừ. Biểu ca độc ác lắm sao à, à muội không có ý nói như vậy ừ, thiếu Thụy à Làm theo lời của thiếu gia đi Dạ tiểu thư Đi Mm-hmm. với đi hả à? ừ. Tại sao anh cứ gọi tôi như vậy chứ Ờ, ờ tôi ở trong một đồng núi gặp một tượng vàng nàng tiền ờ, Nàng tiền đó giống hệt như cô vậy đó ừ. Anh đừng có bị đặt à, ờ, Đồ dự tôi ờ, không gạt cô đâu Công tướng hội đoàn à Đúng vậy, nhà của tôi ở Đại Lý Tôi bị tụi nó truy sát Không ngờ ở chỗ này gặp thằng Tiên Tỷ Tỷ Nghĩ ra tôi phải cảm ơn mấy người đó mới đúng Nếu không chăm sóc các cây hoa trà cho đẹp có chừng bị làm phân bón đó ừ, ừ Ê, thằng Tiên Tỷ Tỷ hả nếu như cô thích cắt hoa trà Tôi làm fan cho cắt hôm qua cũng chiều nữa Biểu mùi Biểu ca Biểu ca Biểu mùi Mùi có biết hắn là ai hay không Biểu mùi Lần này muội nhất định phải giúp anh hoàn thành tâm nguyện đó Vô cô nương Cô thật là cách xa quá Tôi Thì ra anh là hoàng tử của nước đại lý ừ. Nếu như tôi đây có lỗi gì Anh hãy tha lỗi cho nha à, Tôi không muốn làm hoàng tử gì đâu Nếu cô nương cho phép tôi làm tùy tùng thì Thì tôi thỏa mãn lắm rồi ừ, Tôi không có dám đâu à, Tôi có một chuyện này Muốn nhờ hoàng tử có được không à, <laughs> Đừng nói là một chuyện Một ngàn chuyện cũng được đó mà Chuyện như vậy nè ừ, Tuy rằng tôi không biết võ công Nhưng tôi đã đọc hết tất cả bí kíp của võ lâm Nhưng về lục mạch thần kiếm của đoàn thị nước đại lý Tôi lại hoàn toàn không biết Không biết công tử có giải thích được không Ờ, ờ ừ, cái đó ừ, Công tử đã hứa với tôi rồi kia mà Đúng vậy Nhưng mà Lục mạch thần kiếm là bế kiếp bắt truyền của Thiên Long Tự Tổ sư can dặn Môn võ công đó tuyệt đối không thể truyền ra ngoài Nếu mà tôi lan truyền ra ngoài Đó là một tội lỗi rất lớn Ờ, à, à, Dương cô nương à Tôi... Biểu ca à ừ. Em không giúp được anh đâu Tại sao vậy ừ. Đó là di huống của tổ tiên Anh không thể nói ra ngoài được ờ, Mùi cũng không thể ép buộc người ta đâu <laughs> Không ngờ biểu mùi của ta cũng có tấm lòng hiệp nghĩa Được Quỳnh cũng không ép buộc mùi nữa Quỳnh nhất định buộc hắn phải dứt ra à, à, Biểu ca à, à. Nếu ngươi không chịu giết Thì ta sẽ chặt tay ngươi Hừm. Mộ dung thế già dạ danh tiếng võ lầm, Không ngờ là đê tiền như vậy Đê tiền Ta đê tiền thật đó Nhưng hoàng tử ngươi có bản lãnh gì chứ Thắng thì làm vua Thua thì làm giặc Để ta tái phục nước yên rồi Ta sẽ là hoàng đế Hả à, người như ngươi mình làm hoàng đế rồi Thì ba tánh sẽ khổ đó Ngươi không chịu chép kiếm phổ Còn dám sỉ nhục ta Ngươi muốn chết hả Ờ à, ờ, Vô cô nương Biểu ca Qua đây đi Biểu ca Tục ngữ đã có câu nóng sẽ hư chuyện Nếu như anh giết chết hắn Thứ nhất vĩnh viễn không được kiếm phổ Thứ hai lại gây quán với nước đại lý Sau này về phụ quốc của anh sẽ có trở ngại đó Nếu như mùi có thể bảo hắn giết kiếm phổ ra Thì huynh sẽ không giết hắn để Mười cố gắng khuyên hắn Trước khi trời sáng Huynh nhất định phải có kiếm phổ Công tử hãy chạy mau đi Vô cô nương Anh hãy chạy mau đi Nếu như Điếu ca tôi mà bắt được anh thì sẽ giết anh đó Nè nè nè Anh hãy chạy mau đi Chạy đi Tôi không muốn biểu ca tôi giết chết anh Nè nè nè vô cô nương Vô cô nương chủ Cái chết của mỏ phó ban chủ Ông nên giải thích rõ ràng cho mọi người Quý vị huynh đệ Cái chuyện này đương nhiên là phải điều tra cho cạn kẽ Cái chết của mã phó ban chủ Hãy giao cho Kiều Phong tôi lãnh đi <laughs> Tôi sợ cái chuyện này vĩnh viễn sẽ không được đưa ra ánh sáng Toàn huynh đệ Câu nói đó có nghĩa là gì hả Bởi vì mã phó ban chủ biết được cơ mật Nên có người muốn giết để diệt khẩu Hả nếu như người biết Tại sao lại không nói ra Từ trưởng lão Bây giờ ông hãy nói rõ ra đi Nói đi Nói đi Nói đi Nói đi Nói đi Nói đi Cái bang chúng ta làm việc xưa nay đều thẳng thắn Không có chuyện nào để giấu giếm người ta Có chuyện gì trưởng lão cứ nói đi Nói đi Nói đi Nói đi chứ Nói đi Nói đi Nói đi 30 năm trước có một vị đại ca dẫn đầu biết người liêu muốn tấn công chùa Thiếu Lâm Cho nên ông ấy đã thống lãnh mấy chục cao thủ mai phục ở tại nhạn môn quan Kết quả giết chết một cặp vợ chồng người khiết đan Cái chuyện đó có liên quan gì đến cái chết của mã phó ban chủ? Có Cái chuyện này có liên quan mật thiết đến cái chết của mã phó ban chủ Đúng vậy Cái cặp vợ chồng đó chết rồi Có, có để lại một đứa con trai Đại ca dẫn đầu không nhẫn tâm giết chết nó Cho nên trao cho một người nông phu họ kiều nuôi dưỡng sau đó quan tiền ban chủ mới nhận hắn để làm đệ tử Trưởng lão nghi ngờ tôi là người khiết đáng Kiều ban chủ Tất cả các trưởng lão cái bang đều biết cái chuyện này hết rồi Nhưng mà mọi người đều giấu ban chủ thôi Tôi không phải là người khiết đáng, Tôi không phải là người khiết đáng, Tại sao tôi là người khiết đáng? Mã phó ban chủ Giữ mật hàm của tiền ban chủ Cho nên mới chết không được rõ ràng Các người nghi ngờ tôi giết mã phó ban chủ Có bằng cớ gì không Ông nói giữ cái mặt hàm gì chứ Hừ. Cũng may bức mặt hàm đó Không bị hung thủ cướp đi Tôi chủ lão Hãy lấy ra xem đi Đây là bút tích của cố bang chủ Người chắc chắn nhận ra Viết lại cho mã phố ban chủ cái bàn Truyền công và chấp pháp nhị trưởng lão Kiều Phong nếu như thân liêu phản bội nhà Hán Giúp đỡ khiết đan mà phản lại nước Đại Tống Toàn ba hãy hợp lực mà giết chết hắn Tôi không phải người khiết đan Tôi không phải người khiết đan công à, dạ dạ dạ à, xin à, hỏi à, khách quan hả à, à, dạ xin ờ, hỏi khách quan à, ông muốn dùng cái gì cho bầu rượu Ông bạn à Người đời biết bao nhiêu phiền muộn Chúng ta đều là những người bất đắc chí Tại sao ông bạn lại uống một mình như vậy Thôi thì chúng ta hãy cùng uống đi Nghe nói Bắc Kiều Phong là một người anh hùng đại nhân đại nghĩa Tôi nghĩ mọi người lúc nãy đã hiểu lầm rồi Tại sao người biết được Thật ra người Hán và người Thiết Đan đâu có gì phân biệt Miễn là người tốt là được rồi 好，理解。啊啊啊！哎呀！啊啊！好好好！嘿，嘿，嘿，嘿，好，好， Cảm ơn nha Không cần Người trong giang hồ gian trá Sau này cẩn thận nha Nè chú đại hiệp Nè nè nè nè Nè Chúng ta chia tay chỗ này Ngươi hãy trở về đại lý đi Tại sao lại mạo hiểm bên ngoài chứ Đại ca ông đi đây đó vậy Ta là người ở giang hồ không có giống nhau Ê Kiều đại ca à. để muốn có nghĩa anh em với đại ca đó Được có một nghĩa địa như vậy ta cũng vui vẻ Nhưng mà Ta cũng muốn tìm đại ca dẫn đầu để giết chết phụ thân của ta Để ta xong việc rồi 会到大理找你，履行节义之礼。好吧，乔大哥。来了来了来了，龙姐姐姐头哈，关机关机，等住给等住给，来了来了，来了来了，小点一个。 lên ở đâu đi tìm các chỗ mà không được ờ thôi mình đi tìm chỗ khác đi đúng rồi ờ, đi lên đi đi đi lên đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại chạy nha đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại mở lên mở lên mở lên phía bên kia đúng rồi đúng rồi Oh! Kiều Phong Tại sao lâu quá không có tỉnh Không lẽ là trúng đại lực kim cang ra là một cô gái à ừ. Kiều ban chủ Cảm ơn đã cứu mạng Tại sao cô lại biết tôi Tại sao cô giải ta đến chùa Thiếu Lâm hả Kiều ban chủ Tôi đã trúng đại lực kim cương trưởng Có phải đã hết cứu rồi hay không

Kiều Phong đã biết thân thế của hắn rồi Nếu không trừ cử sớm Nhất định sẽ thành tai họa của võ lâm Kiều Phong là băng chú của cái bàn Cái bàn sẽ che chở cho hắn Người cái bàn của chúng tôi Ai ai cũng trung càng nghĩa đảm Chúng tôi phải biết phải trái Đúng lắm Cho dù ngày xưa hắn có đối xử với chúng tôi đại nhân đại nghĩa đi nữa Vì sự ở nguy của Võ Lâm Chúng ta nhất định phải trừ khử hắn Đúng vậy Chúng ta phải diệt trừ hắn a di đà phật theo lão nạp nghĩ hắn muốn báo thù cho cha mẹ nên đã bắt đầu hành động rồi cái đêm đó hắn đại náo chùa thiếu lâm nên chúng ta phải tìm hạ thủ di cường trang chủ kiều phong tới rồi hả kiều phong đến rồi hả kiều phong đến rồi à người đây tới làm cái gì để làm gì ai là tiết thần y chính là tài hạ Lý Thần Y Vị cô nương này đã bị trọng thương Ở trên nơi này không còn ai cứu được nữa Cho nên tài hạ đưa cô đến đây hy vọng ông cứu sống dùng Vị cô nương này liên quan với người sao Cô ấy là bạn mới quen của tôi Hả? Là, bạn của à? ngươi à? Kiều Phong, ngươi lại giở trò gì đây? Hôm trước ngươi đại náo chùa Thiếu Lâm Bắt cóc một đệ tử của ta Ngươi đã đưa hắn đi đâu rồi? Đại sư Ông nói tôi bắt cóc người của ông Vậy chứ pháp hiệu của người đó là gì? Là đệ tử đời thứ mấy của các ông Ờ... Tiết thần nghi Lương y như từ mẫu Mong ông hãy giúp đỡ để mà cứu cô ấy Bất cứ ai đưa của đến đây Ta đều chữa trị cả Nhưng chỉ có người đưa tới Thì ta không chữa Quý vị tập hợp ở tự quyền trang Là để đối phó với kỳ Phong mà Kiều đại ca Anh đừng có gì em hy sinh Anh đi đi Đại trưởng vô hết phân biệt phải trái Họ định giết là tôi Cái chuyện này vô can với cô Tiết thần y Tại sao ông trút cơn giận lên đầu một cô gái Hừm, Chị hay không là chuyện của tôi mà Kiều Phong Ông tự giải quyết lấy đi nha Thì tôi sẽ cứu cô Kiều đại ca Anh hãy đi đi Em bỏ mặt em Buông tay Buông tay ra Buông tay ra Buông tay ra Buông tay ra Một trưởng tôi có thể giết ông Nhưng mà tôi gian lại ông hãy cứu cô ấy Tôi bảo đảm từ nay không động đến cộng tác của các người Kiều Phong Người đang uy hiếp ta một bạn đổi một bạn Rất công bình Tại sao nói là uy hiếp Kiều Phong, Phong hãy buông tay ra Kiều Phong buông tay ra Buông tay ra mau lên Nếu như mà không Ta không chữa đâu Buông tay ra Buông tay ra Buông tay ra Buông tay ra Buông tay ra Ở đây nhiều người ngày xưa tri kỷ của ta Nhưng bây giờ trở thành là thù rồi Ta rất đau lòng Sau khi ta uống chén rượu này rồi Thì tình nghĩa ngày xưa chúng ta kể như là bỏ hết Người mà các ngươi định giết chính là ta Không có liên quan gì đến cô gái này Cho nên ta hy vọng các người hãy cứu cô ấy đi Được Kiều Phong Ta tiền cho cổ Các người hãy đưa cổ vào trong đi Kiều đại ca Chào cô nương Anh bảo trọng nha Kiều đại ca Kiều đại ca Chào cô nương Kiều đại ca Rượu tuyệt tình đã uống rồi Sau này ai giết ai Cũng không còn nợ nợ Ai mà muốn giết tôi hãy đến đây đi ta đâu muốn thọ giáo đạo pháp của nhà họ Chu ngươi còn Đau mất người mất Sau này ta còn mặt mũi nào gặp bạn bè trên giang hồ Chị Phong Cái tên giặc chó khiết đàn hôm nay chúng ta phải diệt trừ ngươi mới được Giết cậu tìm đi hả đón kia kìa à, đi, đi, à, đi, đi. Máu à, lên máu lên máu lên bên kia kìa à, đi cứ ra tay với tình tham giao chúng ta ngày xưa Hơn nữa người đã từng là ban chủ của chúng ta Chúng ta đâu có thể nào đối địch với người Người hãy mau đi đi Đúng vậy Người có ơn với cái bàn chúng ta Người hãy đi đi Ah! người là ai Không được đánh anh lên vô cùng Chắc là tà ma ngoại đạo gì đó Chung phe với Kiều Phong Chúng ta là Bao nhiêu người dây đánh một người bị thương Thiệt không có đạo đức gì cả à, à, à, Đi, đi, đi Chủ nhân Các hạ là Tại hạ Kiều Phong à, Thì ra cựu ban chủ Tiểu đệ nghe tiếng từ lâu Tôi không còn là người của cái ba nữa Chuyện của Kiều Đại ca tôi cũng biết đôi chút Nhưng xưa nay Kiều Đại ca có tiếng là Nhân nghĩa trong chúng giang hồ Mấy người đó đang nghi quá đi Thật là không ngờ cuộc đời của Kỳ Phong này lúc hoạn nạn đã quen được một thiếu hiệp và còn là một tri kỷ nữa. Ồ, oh, tuyệt vời, tuyệt vời. Ờ, ờ nè, ờ, vị khách quan à? Ờ, hờ, phiền ông hỏi trả bức tranh này tới mạng Đà Sơn Trang. Ờ, được, được. Đây là tiền thù lao của ông nè. Ờ, ờ cảm ơn, cảm ơn. Ờ... Bức vẽ này là của tiên nữ hay là quan âm vậy? Là tiên nữ. À, à, thật là tuyệt. Thật là tuyệt. Có thể nào vẽ thêm mấy tấm để ở chỗ tôi bán không? Tại sao lại nói vậy? Làm sử dụng đến tiên nữ à? Tiên nữ làm sao mà bán được chứ? À, thật là một người kỳ lạ. Thằng Tiên Tỷ Tỷ Gặp một lần nữa thì xíu biết mấy Cô còn nhớ đầu dự hay không Cô còn nhớ tôi hay không hả à. À. À. Ah! 我呀。 Hư trúc tiểu đệ Thì ra thân thế của đệ cũng không rõ nữa Ờ Tôi từ nhỏ tới lớn Sống ở trong chùa Thiếu Lâm Đoàn đệ tuy xuất thân là hoàng tử của con nhà quyền quý Nhưng lại thích lang thang trong chốn giang hồ Tất cả đều phải nói đến nhân duyên à, Chủ nhân Có chuyện gì Người truy sát kiều đại gia đều chết hết ở dưới chân núi Kiều đại ca Mình xuống dưới coi Được ừ. Cái võ công gậy ông đập lưng ông Là Nam Mộ Dung Ta và hắn không thù không quán Tại sao lại hại ta như vậy Huynh nghi ngờ là hắn hại Huynh hả Người truy sát ta là chết hết rồi Người trong võ lòng sẽ nghĩ như thế nào Sẽ cho là Kiều Huynh giết chết hết bọn họ ừ. Ta nhất định phải làm sáng tỏ vụ này Kiều đại ca tôi đi với anh Quá ra là Kiều Đại Hiệp đến chơi tiểu đệ đã mong muốn từ lâu để cùng huynh đài nhất Nam nhất Bắc Hôm nay gặp mặt thật vinh hạnh Công tử qua cách sáo Đây là chủ nhân của Linh Như Cung tình hư trúc Linh Du tứ kiếm của Linh Du Cung đã quay trấn giang hồ Quay võ của chủ nhân đương nhiên khỏi nói Hôm nay tới đây không biết có điều chi dạy bảo Về cái việc gậy ông đập lưng ông Bạn bè ở trong chốn giang hồ đặt cho tôi như vậy Không biết còn ý của Kiều Đại Hiệp là Kiều mỗi bị bạn bè võ lâm nghi ngờ quân hùng truy sát những người đó ở gần khu vực linh di cùng tất cả đều chết ở dưới các chiêu thức của họ Hả? <laughs> Quá ra Kiều Đại Hiệp nghi ngờ tiểu đệ ra tay giết người à Đã bị người ta nghi ngờ rồi Tại sao lại nghi ngờ tiểu đệ chứ Môn võ công kia Chỉ có mộ dung cô tô mới biết sử dụng Võ công tuy rằng chia ra môn phái Nhưng mà thực giả khó mà ngờ không lẽ kim can trưởng của chùa Thiếu Lâm Cũng giả nữa hay sao <laughs> Hằng Long thập bắt trưởng cũng không ngoại lệ Công tử quá khinh thường võ công của Hồng Lão tiền bối để lại <laughs> Tôi rất muốn thọ giáo Hàng Long thập bắt trưởng Không biết có được thọ giáo không Ông cũng biết Hàng Long thập bắt trưởng à Đúng vậy Được tôi cũng muốn thọ giáo Mời Mời Kiều huynh Huynh cảm thấy hàng long thập bát dưỡng của đệ ra sao Giống thì giống lắm Nhưng mà quay lực so sánh với hàng long thập bát dưỡng còn thua rất xa Vậy tiểu đệ dùng phương pháp này làm Kiều huynh bị thương Thì đó có phải là gãy ông đập lưng ông như vậy mộ dung thế gia không phải chỉ có tiếng tâm mà thôi Tiểu đệ cũng không muốn bị người ta hiểu lầm Cái chuyện này tiểu đệ nhất định sẽ điều tra rõ ràng Kiều huynh xa xôi tới đây Thôi xin hãy mời Kiều huynh vào trong dùng trà Cảm ơn chiêu đại Thiên đệ Để có chuyện để hãy về trước đi Được Mời Dạ đi kêu đây ca Cô cháu Cô cháu Vết thương cô lành lại chưa Tại sao cô biết tôi ở đây hả Đã sắp bình phục rồi Cảm ơn anh À ngồi xuống nói chuyện ha Tôi là người ở của mộ dung công tử Ông có cảm thấy lạ không à, Không đâu không đâu Cô là ai cũng không thành vấn đề đâu à, Lần trước sau khi tôi bỏ đi Tiết thần y chịu chữa bệnh cho cô à Cũng may nhờ cái ban nhị trưởng lão khuyên ông ấy Nên ông mới chịu trì Ông ấy thật là đại nhân đại nghĩa Họ chỉ vì ông mà thôi Mạng của tôi là do ông cứu lại Vậy tôi dùng cả đời để mà báo đáp Ê, nghĩa cứu người là việc nên làm mà Kiều đại ca, dù sao đại ca cũng chỉ một mình Hay là để sau này em theo hầu hạ anh nha à, Kiều huynh à, Công tử Kiều huynh Mộ dung công tử Mạng của A Châu do Kiều huynh cứu về Để phải đa tạ Kiều huynh Ờ, à, không cần khách sáo À nè Đêm đó tại sao Kiều huynh muốn vào chùa Thiếu Lâm Bởi vì tôi muốn biết bí mật thân thế của tôi Có phải Kiều Huynh nghi ngờ phương trưởng của Thiếu Lâm chính là đại ca dẫn đầu Công tử biết là ai à Phải Cũng biết chút ít Ông nội của đệ cũng chết ở nhạn môn quan Hả Vậy cho tôi biết Phương trưởng Thiếu Lâm có phải là dẫn đầu hay không Có thể hiệu triệu võ lâm quần hùng Và địa vị được tôn sùng Lại có thể điều động thiên binh dạng mã Thì ở trong võ lâm người nào có thế lực lớn như vậy Công tử nói là đại lý dương gia đoàn chí thuận <laughs> Đoàn chí thuận Người giết chết cha mẹ ta Ta tuyệt đối không tha cho người đâu Kiều đại ca Khuya như vậy mà anh còn chưa ngủ à Bởi vậy đã biết kẻ thù giết chết cha mẹ nên ngủ không có được Cô chừng Anh Nghi làm cho người tốt đó Không đâu Ngoài hắn ra không có người nào quyền thế như vậy Anh đừng gây thêm thù hận nữa Kiều đại ca Anh hãy quên chuyện đó đi Em sẽ theo anh về Biên Cương Châu à Em thật là tốt Để anh lo xong mọi việc rồi Chúng ta vĩnh viễn lìa khỏi Trung Nguyên Lìa khỏi cái chỗ thị phi này à, Vậy ngày mai chúng ta đi nha không được Đoàn chính thuần bây giờ đang ở Giang Nam Mộ dung công tử để hẹn hắn cho Quỳnh Ngày nào đó Quỳnh không giết được hắn Quỳnh nhất định không về quan ngoại Ngươi chính là đồ chính thuận ừ. 30 năm trước Ở nhạn môn quan Đại ca dẫn đầu đi giết chết một cặp vợ chồng thiếp đàn Chính là ngươi sao Đúng vậy Thật là ngươi Tại sao ngươi giết hai người đó Đó là lỗi của ta Ta nhận ngươi ba trưởng Để mà quá giải mối thù quán này Được Yeah! Châu à Kiều đại ca Lúc nãy em nói Em nhận của anh ba trưởng là sẽ quá giải cuộc thù oán này phải không Phải không hả Châu à Tại sao em nói như vậy Tại sao Tại sao Bởi vì Em chính là đứa con trời Của đoạn chính thuận Vậy thì tại sao Không nói cho ta biết hả Em không muốn cha của em hại anh Cũng không muốn anh giết chết cha của em Mạng sống của em do anh cứu Nên em phải trả lại cho anh Cháu à Anh sẽ cứu em Muộn quá rồi Kiều đại ca Quyến dịch cân tin này Anh hãy cầm lấy đi Đêm hôm đó em đến chỗ thiếu lầm Là muốn ăn cắp quyển dịch cân kinh Đúng sợ Em muốn trao cho mộ dung công tử Bây giờ Em trao nó lại cho đại ca Em chết rồi Phiền anh hãy chôn em ở Mộ dung sơn trạng Châu à Châu à Biểu ca ừ? Mùi không muốn biểu ca làm những chuyện trái với lương tâm Chỉ cần điều đó có lợi cho việc xưng bá võ lâm Và phục quốc của huynh này Không cần biết chính ta Biểu ca Biểu ca Dương cô nương bổ sung công tử Cuối cùng ta đã tìm được lục mạch thần kiếm này Đừng có hồng Tổ tiên ta dạy rằng Kiếm phổ không truyền ra ngoài Ta sẽ không nói đâu Khương Ma Trí Nếu mà hắn không muốn nói Thì cho dù sống hay là chết cũng vậy Mộ dung công tử Nếu hắn thật sự không nói Thì ta sẽ đốt hắn chết Trước phân mộ của lệnh tôn Biểu muội Xem thử muội có hết lòng gì huynh không Đoàn vâng, công tử à Cứ đưa công tử vào trong nghỉ nha <laughs> Không mà trí Người hãy thả đi <laughs> Biểu muội Nhất định bảo hắn phải nói kiếm phổ Khó khăn lắm mới bắt được hắn Coi chừng hắn thoát đó Hừ, Ông có thể an tâm Bây giờ ông có đuổi hắn cũng không đi Đoàn công tử à Công tử cứ giết bậy bà ít dòng đi để tôi có thể ăn nói với biểu ca tôi Không được Tôi không muốn gạt người Cũng không muốn gạt cô Kiếm phố không truyền cho người ngoài được Nếu như cô thích Thì tôi sẽ nói cho cô nghe Chỉ cần không dùng bút ghi lại Kể như không truyền ra ngoài ừ, Vậy thì được Công tử cứ nói ra đi Thật không ngờ đôi lúc mỹ nhân kế cũng thu được kết quả Ừ Lát nữa đây kia biểu muội của công tử giết ra Thì kiếm phổ sẽ thuộc về hai chúng ta Đại sư biết thế nào là có phước cùng hưởng <laughs> Lão nạp xưa nay vẫn ủng hộ mộ dung công tử kia mà Ủa Ông giết chết mấy võ lâm cao thủ ở gần Linh Du Cung Người ta đều nghi ngờ tôi Như vậy nghĩa là sao Ý kiến của tôi là Trừ hết kẻ thù cho công tử Cái bọn tự nhận là chính nhân quân tử của võ lâm Đối diệt công tử làm võ lâm mình chủ Và việc phục quốc Đều có tai hại Tôi tưởng ông muốn làm xào xáo giữa tôi và Kiều Phong Gió lâm đại loạn Ông có thể thừa nước đục để thả câu A-di-đà Phật Mộ dung công tử Ông đã hiểu lầm tôi rồi <laughs> Nơi gì Nhưng hồng chi Thâu trần nhân Nhi tình xâm Kỷ hỡi Khói ngồi yên Kiều huynh A Châu làm sao vậy Đã bị tôi đánh chết Đánh chết à Tại sao lại như vậy Thiên địa tâm Kinh xuất chi Thành bất hồi vui Hoàng Tại sao hai người tấn công ta kêu đại ca hình như xảy ra chuyện kêu đại ca Biểu ca Ôi! ơi Khu mơ trí Ngươi muốn làm gì đây Biểu ca Bi Biểu ca Ngươi yên tâm Ta không hại cổ đâu Chỉ cần cô ấy chém kiếm hổ ra Thì ta sẽ trả cô ấy lại cho công tử Không Ngươi hãy thả biểu muội ta ra lập tức Ngươi thật sự quan tâm đến biểu mũi của ngươi à Hay chỉ sợ cho kiếm phủ của ngươi thôi Ngươi nói bậy Được Kể như ta nói bậy Nhưng mà ngay bây giờ Ta có cơ hội giúp cho ngươi phục quốc Nói Tây Hạ tỷ võ tuyển phò mã Nếu ngươi thật sự muốn cưới công chúa Tây Hạ Ta có thể giúp đỡ cho ngươi Không đâu Biểu các anh đừng có đi Nếu công tử cưới công chúa Tây Hạ rồi thì công tử có thể điều động binh lính của tây hạ để giết kẻ thù giúp cho công tử thêm vào đó lão nạp sẽ xuất binh từ thổ phạt để giúp đỡ như vậy công tử có thể hoàn thành đại sự của công tử thật đúng là một dịp tốt à, biểu ca ngươi giúp ta cưới công chúa tây hạ tỷ võ kiếm thể cao thủ tụ tập nếu không có ta giúp đỡ công tử sẽ thất bại bảo biểu hội của công tử chép kiếm hổ cho ta trong cuộc tỷ võ tây hạ Tôi sẽ trao cô ấy lại cho công tử ngay Biểu ca Đi Biểu ca Không ngờ ta cứu cổ là chính tay ta giết cổ Đệ xưa nay không bao giờ biết có một người em như vậy đâu Cha của đệ tuy tính tình đào hoa Nhưng mà tâm địa cha đệ hiền lương Nên đệ nghĩ không phải là đại ca dẫn đầu Kêu đại ca Chúng ta hãy điều tra thêm về vụ này Ta không muốn điều tra Ta nghe lời của A Châu nói Đi ra ngoài quan ngoại Không dẫm chân việc trốn giang hồ Nhưng mà Đệ sẽ hỏi kỹ cha đệ về vụ này Ngày mai đệ sẽ lên đường về đại lý Kiều đại ca Tam đệ Tôi hy vọng hai người Có thể ở Linh Dung Cung Lâu một chút Để ba anh em chúng ta Có thể hàn nguyên tâm sự Nhị đệ Ngày mai huynh phải lên đường ra quan ngoại Nếu mà như vậy Thôi cũng được Vậy hôm nay ba huynh đệ mình uống một bữa cho no say. <laughs> ngựa của chúng tôi toàn là ngựa tốt và chạy nhanh nữa chỉ bán 50 lượng thôi tôi đưa công tử đi coi nè nè nè ngươi vẫn chơi hay sao không có tiền thì đi bộ đi Ngượng Kiều Khương Mệnh tí, Hãy mau thả dung của nương ra <laughs> Không ngờ lại gặp nhà người Tự người đúng đầu cho rõ đó nghe Tốt quá đi Ta ra đổi với dung của nương Hãy tao cô ra Dương công tử Tại sao lại làm như vậy chứ Anh chạy mau đi Tôi không đi Tôi không để cho ông bắt cô nương đi đâu Khương Mệnh tí. Ông cái dặn Phú Kiều đưa cô vô cô nương vậy đi Tôi đi với ông Đâu dễ dàng như vậy Bây giờ ta bắt cô ấy Sướng hơn là bắt người Nếu như cô ấy không chịu giết kiếm phổ ra Thì ta sẽ giao cô ấy cho hoàng tử thổ phạt làm hoàng phi ờ, Không phải thế à Thả cô đi đi Đoàn công tử Tập làm anh hùng cứu mỹ nhân Đại công tử Ờ, anh tốt với tôi như vậy Tôi không biết phải làm sao à, Chạy đi Cô nghĩ một chút Tôi đưa cô lên lên vô cùng nha rủ thêm nhị ca tôi cùng đưa cô đơn về mạng đài sơn trang tôi chỉ sợ ông đạt ma đó lại tới đây để bắt tôi đi nữa thiết thầy biểu ca của tôi cô bận tâm cái chuyện biểu ca của cô đi tại hạ hả Mộ dân phục bạc tình bạc nghĩa Tại sao cô lại nhớ anh chứ ừ. Tôi không ngờ biểu ca vì chuyện phục quốc Mà bất chấp thủ đoạn Mộ dân phục chắc là điên rồi Nếu mà tôi có một biểu mùi hiền tục như vậy Cho dù có 10 vị tay hạ công chúa Tôi cũng không cần đâu Đoàn vâng, công tử Nếu công tử cưới được công chúa Tây Hạ Nghĩa là nước Đại Lý và Tây Hạ trở thành thân thuộc Vậy thì không cần sợ nước thổ phàm hâm he nữa Như vậy nước Trung Nguyên sẽ an vui vô sự Dương cô nương nói nghe rất có lý Nhưng mà đoàn dự không có dùng cái thủ đoạn đó mà an ban định quốc đâu Nhưng mà nếu như kế hoạch của biểu ca tôi thành công Như vậy binh lửa sẽ nổi lên Lầm than khắp nơi Đoàn công tử Công tử phải giúp tôi ngăn chặn biểu ca của tôi Vậy ý của nương là Tôi muốn công tử đi Tây hải với tôi đây hả Để làm phò mã có phải không hả ờ, ờ, Tôi khuyên hai người đừng có đi nha ờ, Đừng có đi Ủa sinh thọ giáo và chiều vọng cha phù hộ cho con cưới được công chúa Tây Hạ Giúp con hoàn thành đại nghiệp phục quốc Mộ Dung Huynh Thì ra ngươi à Ngươi tới đây làm gì Muốn khuyên công tử thay đổi ý định Bảo vệ cưới công chúa Tây Hạ <laughs> Ngươi khuyên ta bỏ cuộc Không lẽ ngươi muốn làm phò mã Nếu ngươi có tài Gặp ta trên lôi đài Tôi không có ý dành chức phò mã Bởi vì Điểm mũi của ngươi tốt như vậy Tại sao không tới lại phụ lòng cổ chứ Quan niệm phụ nữ Không lẽ một người con gái lại quan trọng hơn đại nghiệp phục quốc hay sao Ngươi si tình cùng với biểu mũi của ta Tại sao ngươi không thích cổ Mà trái lại khuyên ta Rõ ràng ngươi muốn làm phò mã Nhưng sợ đánh không lại ta phải không Tôi thì không có ý đó mà Tôi không nhẫn tâm nhìn thấy biểu mùi công tử Đối xử công tử như vậy <laughs> Nếu mà chúng ta bỏ đi Thì ngươi sẽ làm phò mã ngay Hai người bỏ đi tôi sẽ đi ngay Tôi sẽ thề nè <laughs> Được lắm Chúng ta hãy kích trưởng ăn thề Được Yeah! Ah! Ah! Ah! Ah! Mùi dung phục Hãy buông tay ra đi Tôi không ngờ biểu ca độc ác như vậy Đoàn công tử Chính tôi đã hại công tử Tôi có lỗi với công tử Không sao Thiên lâm tự của chúng tôi có túc nấu siêu thường thẳng Tôi theo công tử về đại lý Tôi sẽ chờ công tử chữa lành vết thương Ờ, à. Tôi phải ngăn cản ảnh làm phò mã tay hả? 三，二，一，跳！ bị thương Để nhị ca ra đấu với hắn mấy chiều Mộ Dung Phục Ngươi không làm được phò mã đâu <laughs> Cái tên phản đồ của Thiếu Lâm Ngươi cũng tới giành vợ với ta nữa sao Ta chỉ muốn báo thù Mấy ngón tay gãy của ta để ta thôi Hỏi với công tử Công tử đã thua rồi Mời ra ngoài Ta thua rồi à Ta đã bị thua rồi à sao không Đi lấy hết nồi công ông rồi ờ. Lão nạp ở Phật môn Nhưng cái lòng còn hảo thắng Mạnh hơn là người thường Nếu võ công mất hết Có lẽ Đức Phật Tổ cảm quá Kêu ta cải tà quy chánh Để được thanh tịnh giải thoát công tử Chỉ cần đánh hạ được chủ nhân của Linh Du Cung Là có thể trở thành phò mã của Tây Hạ Võ công tôi không bằng của nhị ca tôi Tôi tự động rút lui Chủ nhân của Linh Du Cung Thắng hết quần hùng Trở thành phò mã của nước Tây Hạ à. ra đâu rồi Người có biết không Ta chính là hoàng đế Ta chính là hoàng đế Ta là hoàng đế nè, các người hãy chuẩn bị cho ta đi à, chuẩn bị triều phục cho trẫm đi à, cô, cô cô gia phải thượng triều mà à, mau đi các người có nghe hay không hả à, có thể vô hoàng đế này có nghe không hả? hả? hả? À, à, à, à, đừng có chạy, à, đừng có chạy. À, ta là hoàng đế mà, hả? Ngươi dám kháng chỉ hả? Dám kháng chỉ hả? À, à. à công chúa, công chúa. Biểu ca. Ta là hoàng đế. Năm hết binh quyền, ta phải xuất chinh. Biểu ca. Công chúa, ngươi đừng có ngăn cản ta. Ta là hoàng đế. Đi mau. Đi chuẩn bị người cho ta Ta phải đi xuất chinh Biểu ca Thằng tí Quanh không tỉnh Cô đuổi theo cũng vô dụng mà thôi Thật không ngờ Nam Mộ Dung là của ngài như vậy Tam đệ Tam đệ Tam đệ Chúng ta lập tức đi cứu đại ca Xảy ra chuyện gì Nước Tây Hạ đã được quân báo Đại ca giúp cho gia lục hồng bình định hoảng loạn được phong chức Nam Diện Đại Dương Gia Lục Hồng muốn cử binh tấn công nước Tống Đại ca hết lời khuyên Nga Chồng giận Gia Lục Hồng nên đã bị bắt bỏ tù Vậy chúng ta đi cứu đại ca đi Được Để tôi làm xong chuyện này tôi sẽ đưa cô về đại lý nha ừ. Tại sao mọi người lại thích kiếm giết nhau như vậy Tiểu lâm của chúng tôi xưa nay lãnh đạo võ lâm trùng miền Hành hiệp trưởng nghĩa bảo vệ quốc gia làm tròn trách nhiệm Bây giờ người khiết đan lại đưa binh vào tấn công lãnh thổ chúng ta Chúng ta nhất định phải ngăn cản họ Chúng ta nhất định phải giết bộ có khiết đan Nhưng mà ba chục năm trước Chúng ta đã được tin tức Người khiết đan muốn xâm phạm thiếu lầm Lúc đó quần hùng đã mai phục ở tại nhạn môn hoàng Giết chết một cặp vợ chồng người khiết đà Lão nạp vì cái chuyện này 30 năm nay trong lòng không có yên Bây giờ xem chừng Người khiết đàn có lòng dạ không có tốt Giết con chó khiết đàn Giết con chó khiết đàn Giết, giết, giết làm gì vậy Gì ca tìm không được điều đại ca Nè à, à, ờ, Tiểu Phong ở chỗ nào nói mau Mày nói Để chết nhà người cho coi Nói đi Có người áp tải ông đi gặp hoàng thượng Ở đâu hả à, Ở hậu viện Nếu người nổi láo ta sẽ trở lại giết người 打他！你呀！哎呀！哎呀！哎呀！呀！哎呀！哎呀！呀！哎呀！ mau Anh Địa tại sao lại mạo hiểm như vậy Đại ca Bạn em chúng ta có phước cùng hưởng Có nạn cùng chia ờ. bắt Bật thử thôi Bật kết Bật kết Bật kết Bật kết Bật kết Bật kết Bật kết Vì hai người đại ca không đi cũng không được Thế ta à? Đúng rồi gia dạ, bẩm hoàng thượng Kiều Phong đã được hai vị thích sắc cứu đi Hả Trời linh dưỡng tất cả ngõ ra vào Dạ Còn nữa Ngoài ra triệu tập 100 vị cao thủ hay đuổi theo Nhất định phải bắt cho được hắn về đây Tuấn chỉ kia tức là nhà hôm quan, chúng ta sẽ an toàn A Di Đà Phật. Kiều Phong Ngươi hãy trở về khiết đàn đi Chúng tôi không muốn phạm sát giới Khi ăn cậu, ngươi hãy quay đầu Đầu chó khiết đàn đi đi Tại sao có người như hoàng giá quả Khiết đàn không có người tốt vậy Người thiết đàn của các người không ai tốt cả Bây giờ ngươi không phải đánh trận đầu cho họ hay sao Quý vị anh hùng Tại hạ là đoàn dự của đại lý Đại ca tôi chỉ muốn ngăn cản gia lục hồng đưa bên xâm chiếm Cho nên bị bắt vào ngục Chính anh em chúng tôi đã cứu anh Sa Không cho bọn họ vào quan Không cho bọn họ vào quan Tất cả không cho bọn họ vào quan Thưa đại sư Mong đại sư chủ trì công lý Nhờ các vị anh hùng nhường lối Nếu bằng không binh mã của khiết đàn sẽ đuổi đến nơi đây Kiều Phong Bây giờ quân hùng đang nồn não Lão nào cũng có cách giúp người À gì đó à, à. 契丹狗，你还想进关吗？除非你打赢我！哎呀！啊！ Trời ơi, trời ơi, độc thủ à Chết rồi, giết chết người ta rồi giết chết người giết chết người rồi Giết chết người, giết chết người rồi Đừng có tha cho nó, đừng có tha cho nó Giết chết người ta, phải giết nó Giết nó đi Bắt lại đi Phong Cuối cùng ngươi đã để lộ bản tính Ngươi cũng giống như là người của khiết đàn năm xưa vậy Năm xưa Đại sư nói về cái vụ tham sát 30 năm về trước Đúng vậy Bây giờ xem trường Cái chuyện lão nạp ngày xưa chủ trì Không có sai lầm Ngươi chính là đại ca dẫn đầu Phải Người trong võ lâm vì sợ người báo thù với ta Cho nên không dám nói ra sự thật Thì ra ngươi là người kẻ thù giết chết cha ta

Kiều Phong Quyền ở xuống nhận chiếu chỉ Hoàng thượng Kiều Phong là con dân của nước Liều Không dám nghịch ý của Hoàng thượng Nhưng mà Hoàng thượng không mơ nghĩ dân sinh đưa quân xâm chiếm nước Tống Làm cho con dân của hai nước lâm cảnh làm than Kiều Phong không bao giờ chấp nhận Mong Hoàng thượng hãy thời hồi thánh định Có lợi cho đôi bên Nói bậy Thiên hạ là của chung người nào có tài thì cứ việc chiếm Trẫm đưa quân chiếm nước Tống Chẳng qua chỉ là thế thiên hành đạo thôi Kiều Phong Lão Nam đã hiểu lầm người Chúng ta chống đỡ kẻ thù dùng người Đại sư Kẻ thù mà các ông nói chính là đồng bào của tôi Kiều Phong tôi cũng muốn liệt khỏi đất nước Ở xứ lạ quyền người Kiều Phong kính thỉnh hoàng thượng lập tức lui bình Ngươi đừng có hồng bay đâu Bắt lấy nó Khoan đã Lui ra đây là chuyện của tôi Nhi ca làm sao đây Yên tâm đi Đại ca thừa sức ứng phó mà Các chị Xin hãy lui lại

Kiều Phong Ngươi dám phản loạn phạm thượng à Thần không dám Không dám thì buông tay ra Thần bẩm hoàng thượng Để tránh tai họa cho hai nước Mong hoàng thượng lập tức ra lệnh rút quân Ngươi uy hiếp ta Buộc phải làm vậy thôi Ta không chịu thì sao Hy vọng hoàng thượng Không có buộc tôi làm những chuyện mà tôi không muốn làm à, à, à, à, à, Được Chấm, chấm hứa với người Quân vô hí ngục được à, Lui binh Kiều Phong chính là người của khiết đà Không thể sống chung với bạn bè Trung Nguyên Hôm nay là phạm đến hoàng thượng của khiết đà Nhất định không để cho tôi trở về Trời đất tuy lớn Nhưng không có chỗ nào dung thân cho Kiều Phong tôi Đại ca 来干！来干！